今冬 vắng ai em vắng một bờ vai thì phá điếu em thôi anh mặt trời quay đến cùng mãi yêu em người ơi vì cha